Xin chào, nó chào anh em. Trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để làm sao đó chúng ta có thể nuôi được tài khoản Instagram hàng loạt bằng một cái tool rất an toàn. Và đặc biệt hơn nữa đó thì à, nếu như bạn quan tâm về cách làm sao đó chúng ta có thể nuôi được tài khoản Instagram số lượng lớn hoặc à, là chúng ta có thể à, làm thế nào đó để chúng ta có thể là nuôi được nó bằng cách hoàn toàn tự động mà chúng ta không cần phải bật máy tính hay bằng điện thoại lên suốt ngày để chúng ta bấm follow hoặc chúng ta đăng bài post và trong cái hướng dẫn này ờ, nó sẽ có thể nó sẽ dài một chút đó và nó sẽ giúp cho các bạn biết cách làm sao đó nha để chúng ta có thể tự động đi follow người khác tự động ờ, để làm sao đó unfollow khi mà nó đầy follow rồi ờ, tự động để làm sao đó nó tự động đi like bài post của những cái người mà chúng ta đã follow hay là làm thế nào đó để chúng ta có thể lấy được bài post của đối thủ để chúng ta tự động post lên bài viết của chúng ta đó dựa vào những cái đối thủ mà chúng ta đã lựa chọn có sẵn ngay từ đầu hay là nó sẽ làm thế nào đó để chúng ta có thể là tự động đi coi cái cái cái view store đó, cộng tự động coi cái store của người khác để làm sao đó nó nó cá nhân hóa và nó giống con người hơn đó thì nếu như bạn quan tâm về cái video này thì đừng quên bấm vào nút like video đó và Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z để các bạn có thể là làm sao đó chúng ta có thể sử dụng được cái tool để nuôi được tài khoản Instagram hoàn toàn tự động và nó có thể mua được số lượng lớn để chúng ta có thể gia tăng được cái số lượng lên chúng ta bán hàng đó bạn hình dung mà xem ví dụ nhá à, bây giờ chúng ta có một cái cột mốc đó là 10.000 lượt follower thì chúng ta sẽ ra được đơn hàng đều đặn thì bây giờ là giả sử đi chúng ta nếu như bây giờ mình chỉ nuôi một tài khoản thôi thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để chúng ta xây dựng đúng không nào nhưng điều gì sẽ diễn ra nếu như các bạn đã nuôi 5 tài khoản mà năm tài khoản này mỗi tài khoản 2.000 lượt follower thì có phải là chúng ta đã được 10.000 lượt follow đúng không nào thì chúng ta nuôi khoảng 2 tháng là chúng ta được 2.000 mỗi, mỗi tài khoản rồi là chúng ta đã được là 10.000 lượt follower sau vòng 2 tháng nhưng điều gì sẽ diễn ra nếu như bây giờ chúng ta không phải là nuôi 5 tài khoản mà bây giờ các bạn nuôi một lúc 10 tài khoản thì thành như thế nào ok chưa đó thì có phải là mỗi một tài khoản chỉ cần 1.000 lượt follower thôi là chúng ta đã đạt được cái chỉ tiêu rồi và trong cái video ngày hôm nay thì để Sơn hướng dẫn cho các bạn đó thì lúc đó thì mình cũng đã có một thời gian để mình trải nghiệm mình test với cái tool này xem thứ nhất nó có an toàn hay không nó nó có khiến cái tài khoản của chúng ta bị gặp cái vấn đề hay trục trặc gì không đó cái điều số 2 đó là mình cũng đã test qua rất là nhiều những cái tool khác nhau rồi đó, những cái tool trả phí có tool miễn phí có đó, và mình đã phải trả rất là nhiều tiền để mình ờ, có được cái kỹ năng và mình lựa chọn được những cái tool tốt nhất và sau đó thì mình review lại cho các bạn ở đây và nếu như bạn quan tâm và sử dụng cái tool này như thế nào ờ, và cái đường link ờ, đăng ký ở đâu thì bạn hãy bấm vào đường link mô tả bên dưới video này của Sơn nhé đó tại vì sao nếu như bạn search trên Google thì có thể là các bạn sẽ tìm ra những cái trang web nó không chính thống đó hoặc là cái đường link nó thay đổi thì Sơn sẽ dễ dàng thay đổi đoạn mô tả video này được chưa đó nên các bạn bấm vào đường link phía bên dưới video thì sơn có để lại cái đường link để các bạn có thể đăng ký vào tài khoản đó đó thì bây giờ này đây là cái mà giao diện đó mà sau khi mà đã đăng ký xong rồi thì giả sử đi bây giờ các bạn đã đăng ký được không thì bây giờ chúng ta đã vào được trong cái giao diện ở bên trong còn cái đăng ký thì nó quá dễ rồi các bạn đó chúng ta bấm vào nút uh, uh, sign up là chúng ta có thể hoàn toàn cái việc đăng ký và đây là cái cái cái thời điểm mà sơn đang nuôi thử đây thì sơn đang thử test trên bảy cái tài khoản và trong đây thì có tài khoản mới cũng có tài khoản cũ cũng có tài khoản lâu năm cũng có mà tài khoản mới tạo cũng có và tất cả những cái tài khoản ở đây đều là những cái tài khoản demo đó chứ không phải là những tài khoản thực sự đó những cái tài khoản mà thực sự thì thì ờ, Sơn xin lỗi với các bạn bởi vì Sơn sẽ không có thể nào mà show ra trước nhiều anh chị em để các bạn có thể là uh, coi được tại đây đó nếu như có gì thì chúng ta có thể là vào trong cái lớp học chuyên sâu uh, và click bank chuyên sâu đúng không nào còn ở bên ngoài này thì Sơn chỉ có thể nào mà show cho anh em những cái tài khoản mà Sơn đang demo đây thì các bạn thấy này có 1 2 3 4 5 6 7 tài khoản mà Sơn đang nuôi ở trên cái cái tool này và nó hoàn toàn tự động khi mà Sơn tắt cái tài khoản này đi rồi Sơn tắt máy rồi thì nó vẫn tự động nó nuôi chúng ta đấy thì có phải là đúng cái bài toán ví dụ như bây giờ mình làm được 10 tài khoản mỗi tài khoản được 1.000 lượt follow thì có phải là các bạn đã làm 1.000 lượt follow nhanh không có rất nhiều học viên cũng có nói với Sơn rằng bây giờ làm được khoảng 10 ngày đã được 1.000 lượt follow rồi các bạn đó nếu như bây giờ một tài khoản của bạn nó tăng lên khoảng được 100 tới 150 lượt follow một ngày đi thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được là khoảng 1.000 ờ, lượt follow sau 10 ngày đúng không nó 10 sau 10 ngày hoặc là uh, chậm nhất thì bây giờ sơn trong một tháng đi thì nếu như bây giờ các bạn có 10 tài khoản mà mỗi một tài khoản là 1.000 lượt follow thì các bạn đã đạt được 10.000 lượt follow rồi nên hãy nhớ này nếu như tại sao bạn chưa ra được đơn hàng đó đơn giản thôi bởi vì các bạn chưa đủ với số lượng người follower không? nên các bạn chưa có bán được hàng nhưng nếu như bây giờ các bạn có được khoảng 10.000 follow trở lên rồi thì lúc này đơn hàng nó ra đều đặn ok thì bây giờ vào đề luôn nha các bạn ở đây Sơn sẽ ờ, bấm thử vào những cái tài khoản này để các bạn thấy này tới điểm hiện tại là mình vào những cái tài khoản này tất cả tài khoản nó đều sống nha đó, tất cả những tài khoản sống sót đấy bài post thì nó tự động nó đăng lên cho chúng ta thì tương tác like rất là tốt đúng không nào đó thì đây là một trong những cái tài khoản mà mình đang demo được chưa mình đang demo đấy ok chưa nào các bạn đang demo nhá đây là tài khoản này mới tạo này tài khoản vừa nãy thì đã tạo được một thời gian rồi đấy sau đó nó tự động nó gấp bài cho chúng ta nó tự động nó đăng bài lên được chưa đó tự động đăng bài lên cho chúng ta đấy thì rất là tuyệt vời và tất cả những cái tài khoản này thì nó vẫn còn đang sống thì lâu lâu ví dụ trường hợp nó sẽ có một cái là à ví dụ là bây giờ Sơn đăng nhập trên quá nhiều thiết bị đi à, lúc thì đăng nhập trên điện thoại lúc thì đăng nhập bằng máy tính lúc thì đăng nhập bằng tool nên lâu lâu nó sẽ yêu cầu là chúng ta cần phải check bằng số điện thoại nên cái này các bạn cần phải lưu ý một cái điều duy nhất đó là khi mà tạo á thì tạo tài khoản bằng số điện thoại nha đừng có tạo bằng gmail các bạn chịu khó đầu tư một chút đừng có sử dụng số điện thoại ảo bỏ qua cái việc là sử dụng số điện thoại ảo đi bởi vì sao sau này cái tài khoản của bạn có thể tăng lên được 10.000 follow 20.000 50.000 được follow thì lúc này Ờ, các bạn có cái sim số điện thoại nó rồi các bạn nếu như nó có yêu cầu các bạn nó checkpoint thì các bạn có thể mở ra bất kỳ lúc nào nên nếu như bây giờ các bạn sử dụng số điện thoại ảo là chắc chết luôn đó sau đó thì các bạn đã điền thêm vào là email số điện thoại và thông tin cá nhân của bạn đầy đủ hết đi thì sau này nó có bị checkpoint gì đó thì các bạn mở nó rất là nhanh ok chưa các bạn à, giống như nó chỉ là xác nhận lại số điện thoại của bạn thôi rồi thì bây giờ là Sơn sẽ đi vào cái phần review nhá đó nói cái phần đó thì các bạn hãy nhớ ghi chép lại bởi vì cái phần này rất quan trọng đúng không nãy giờ là sơn đang đi rất là đúng hướng đấy các bạn được chưa thì bây giờ sơn sẽ review này ở đây là cái thanh menu nhá thanh menu này thì trong video này thì sơn sẽ review cho các bạn những cái tính năng như sau đầu tiên này đó làm sao đó chúng ta có thể auto follower tự động đi follow người khác thay vì chúng ta cần phải login vào 10 tài khoản sau đó 10 tài khoản này đi follow follow follow follow follow từng người đúng không nào thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng một lúc 10 tài khoản này nó tự động đi follow chúng ta luôn tự có thời gian ngắt nghỉ giữa chừng tự có thời gian đi ngủ giống như một người thật đó, và nó không phải là lúc nào nó cũng ngủ nó follow hay là cùng một lúc nó follow một thời gian rất là nhanh để bị chặn đó, thì nên cái tool này nó rất là thông minh thì các bạn uh, uh, có thể là sau khi xem xong video này thì các bạn nó khuyến nghị các bạn nên sử dụng cái tool này rất là tuyệt vời nha đó và nếu như các bạn uh, đề xuất các bạn nên nâng cấp cái tool này lên là cái tool trả phí thì nó sẽ tuyệt vời hơn có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng được 16 tài khoản 16 tài khoản mà full tính năng hết mà trả phí như vậy thì các bạn trả khoảng 22 đô 22 đô thì mỗi một đô à, mỗi một tài khoản chúng ta chỉ chi ra đâu đó khoảng một đô la cho một tài khoản một tháng thôi thì nó rất là rẻ và nó sẽ giúp cho các bạn giả sử đi một tháng đó các bạn chỉ bán bèo nhất là một đơn trên một uh, tài khoản thôi thì các bạn đã lãi rất là nhiều rồi được chưa rồi thì cái tính năng đầu tiên mà Sơn sẽ uh, review cho các bạn là auto follow này tính năng uh, auto unfollow thì nó quá dễ rồi thì mình không có nói về cái này đó thì mặc định là các bạn biết sử dụng auto follow thì các bạn sẽ biết sử dụng auto unfollow ok chưa nào rồi tiếp theo đó là tính năng auto like nó sẽ tự động đi like những cái bài post của những cái người trong cái hashtag mà chúng ta đưa ra hoặc là những người mà đã follow chúng ta hoặc là những cái người ờ, mà chúng ta đưa ờ, ra cho phép ngay từ ban đầu chúng ta muốn like những cái bài post của ai thì chúng ta sẽ đưa vào đây gắp vào đây là được nhá tiếp theo này auto comment cái tính năng auto comment thì nó quá bá đạo đi các bạn ờ, bạn hình dung như vậy này cái một người họ rất là tiềm năng nhưng chúng ta chưa follow họ thì bây giờ chúng ta chỉ cần vào bài post của họ chúng ta comment vào bài viết các bạn thấy nhiều người người ta làm Instagram mà thông minh các bạn họ vào ờ, comment vào cái bài post của những cái người mà làm trong ngành trong ngách đó, ờ, và sau đó thì họ comment và thậm chí là rất là nhiều những người khách hàng ở trong cái ở trong cái cái cái cái cái thị trường đó trong cái bài post đó họ nhìn thấy cái bài comment của chúng ta và sau đó họ follow ngược lại của mình và họ đưa ra quyết định họ mua hàng đó thì dĩ nhiên cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái mà các bạn cần phải tư duy thêm tư duy thêm để chúng ta sử dụng cái cái content như thế nào nhá thì trong video này thì sơn sẽ không sử dụng sơn sẽ không thể nào mà hướng dẫn cho các bạn là sử dụng content như thế nào được được chưa rồi tiếp theo này auto dm dm ở đây là viết tắt là direct message có nghĩa là chúng ta sẽ gửi tin nhắn cho những người follow mới à, thì cái này là quá bá đạo luôn nếu như cái tính năng auto comment bá đạo một thì cái auto mà DM này nó bá đạo gấp 10 lần các bạn đó, và rất nhiều học viên trong lớp chuyên sâu Sơn chỉ cho các bạn nó từng ly từng tí từng chút một ngay cả cái content viết như thế nào đấy thì sau đó các bạn nó đi gửi tin nhắn cho những người mới follow này và ngay khi mà tài khoản mới thôi mới toanh thôi tài khoản chỉ có khoảng 200 300 500 follow thôi là ra sale rồi các những bạn bạn ấy tuyệt vọng này tài khoản khoảng 500 follow ra sale rồi nên nếu như các bạn biết sử dụng auto DM này thì nó còn ngon hơn gấp mấy lần chúng ta đi chạy quảng cáo được chưa các bạn có 10 tài khoản thì các bạn nó chạy và nó ra được rất nhiều ra rất là nhiều lượt click vào vào trong cái trang mua hàng của chúng ta Đấy cái auto DM này thì uh, một là chúng ta có thể là chỉ là chào uh, a uh, để giới thiệu về bản thân mình thôi để uh, tạo được cái thiện cảm với cái người mới follow mình hoặc hai là chúng ta có thể đẩy thẳng về landing page landing page là một cái trang để chúng ta thu hút được email và sau đó chúng ta chăm sóc chăm sóc chăm sóc sau đó bán hàng hoặc cái số 3 là nếu như bây giờ các bạn muốn ra nhanh ra sale các bạn bán thẳng đẩy thẳng về cái sales page luôn cũng được nhá thì trong video này mình chỉ review cho các bạn tính năng thôi còn làm nó như thế nào content làm nó làm sao thì chắc mình sẽ phải hẹn bạn ở trong cái lớp chuyên sâu bởi vì mình sẽ không có quá nhiều thời gian để mình chia sẻ điều này được rồi tiếp theo này auto direct auto direct ở đây thì nó cũng giống như auto dm nhưng ở đây auto direct có nghĩa là nó sẽ gửi cho những người mà đã follow mình rồi và hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là những cái người mà họ chưa follow nhưng chúng ta sẽ lựa chọn một cái nhóm người cụ thể được luôn được chưa thì auto direct này thì nó sẽ thiên hướng về spam nhiều hơn nên bởi vậy ví dụ như bây giờ các bạn tạo ra 10 tài khoản 20 tài khoản 30 50 100 tài khoản chúng ta sử dụng auto direct là đi đó nhưng ở đây thì mình nó không có uh, nói về cái điều này được chưa mình chỉ giới thiệu cho các bạn tính năng và tùy vào cái mục đích mà bạn sử dụng thôi nhá được chưa tiếp theo này đó là auto repost thì cái này là một trong những cái điều mà mình cảm thấy quá tuyệt vời bởi vì sao ví dụ như bây giờ mình không có thời gian để mình chăm những cái tài khoản Instagram mình và nó sẽ tự động nó gắp bài của đối thủ mà mình đã lựa chọn nó từ ban đầu rồi sau đó nó tự đi tìm những cái bài post ok nhất sau đó nó tự động nó post lên bài viết của chúng ta giả sử đi ở đây nhé cái tài khoản Instagram này của Sơn này và sau đó thì nó tự động nó tìm được những cái tại những cái bài post đó, ờ, và nó hiệu quả đấy cái tài khoản này thì mình chẳng có nuôi nên nó ừ, tương tác nó không cao đấy các bạn đó giả sử đi nó rất là nhiều câu nói hay ví dụ này đây này ờ, một phần trăm may mắn ờ, một phần trăm tài năng và 98 phần trăm không bao giờ bỏ cuộc là 100 phần trăm ờ, đây là công thức của 100 phần trăm sự thành công đó, nó, nó gấp tự nó gấp cho mình rất là nhiều những cái bài post cực kỳ hay ví dụ đây là một cái ngày của một cái người doanh nhân đó 7 giờ sáng uống một ly nước chanh sau đó là lên cái lịch cho post Instagram sau đó thì gửi thư email ờ, và cho những cái khán giả của họ đó thì tất cả những điều này nó quá tuyệt vời đi mình thấy nó tự động hết ra cho mình thì mình không cần phải làm gì hết các bạn đó quay lại nhá thì ở đây nó chính là auto report chút nữa thì mình sẽ đi vào từng tính năng nhỏ bây giờ mình sẽ review hết cái hàng này cho các bạn nhé rồi tiếp theo này đó, auto view store view story thì nhiều bạn không biết là view story là cái gì thì bây giờ mình đã thử cho các bạn xem này bây giờ những các bạn nó ra cái phần trang chủ ở đây này thì các bạn nó sẽ nhìn ở phía phía trên này này phía trên này đó hoặc là phía bên dưới này này đó thì cái tin cái tin nó chính là cái story cái Facebook nó cũng có cái tính năng này nha các bạn đó nó gọi là cái story đó thì khi mà uh, nó sẽ coi cái story này cho chúng ta này đó nó sẽ đi coi cái story và nó sẽ hoạt động giống như một người thật vậy các bạn giống như một người thật thay vì bây giờ ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ đi like đi uh, follow thôi thì nó nó nó như kiểu chúng ta đang sử dụng bằng tool vậy đó nó sẽ hiện ngang ngay nhưng khi mà chúng ta đi coi cái story này nó coi hết story này story kia không nó coi tối ngày vậy đó thì nó sẽ cảm thấy giống như là à đây là tài khoản người thật nó vừa có like vừa có đi follow vừa có đăng bài post và vừa có đi coi story thì nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều nên trong video này các bạn phải coi thật là kỹ nha cái phần tiếp theo mới là một phần rất quan trọng nha các bạn bỏ lỡ đi thì chắc chắn bạn sẽ không biết cách mua tài khoản như thế nào đâu rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào sâu và chi tiết hơn này à đây có thêm một cái phần nữa đây là cái phần là uh, statistic này đó uh, các bạn bấm vào phần ờ, này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được tất cả những tài khoản tổng quan của chúng ta được chưa còn cái phần ở đây những cái số này là cái gì đây là cái những cái chuỗi ngày ví dụ là trong vòng 7 ngày gần nhất 14 ngày 21 ngày 30 ngày và tất cả các ngày trong đời đó thì nó sẽ thể hiện nó hết trên cái bảng này được chưa ví dụ như bây giờ mình đã thử search thêm một vài cái tài khoản ở đây của mình nhá <clears throat> nó sẽ thể hiện là chúng ta có một bản thông báo này trong 7 ngày qua đó cái tài khoản này mình mới có add vào thôi nhé nó sẽ nó tự động cho mình là 64 lượt đi follow người khác 33 lượt like và 20 bài repost đấy thì cái này mình đang test nó nha các bạn đang test nó nha mình chưa sử dụng cái tính năng là auto comment và chưa sử dụng tính năng là auto unfollow à, cũng chưa sử dụng tính năng là à, cử tin nhắn đó nhưng những cái tính năng thì quá tuyệt vời rồi những tài khoản mới thì mình chưa có muốn dùng thôi đấy thì nó sẽ thể hiện ra này đó, đây là những lượt follower của chúng ta này đây là số lượng người chúng ta đi follow này đây là số bài post tổng này đó sau đó chúng ta kéo ra đây này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái biểu đồ nó sẽ tăng lên lượt follow lên đấy ok đây là số lượng bài post được nhiều tương tác nhất trong 10 bài post gần nhất. Sau đó chúng ta kéo xuống này. Nó sẽ thể hiện ra một chuỗi thời gian cho chúng ta. Đó, kèm theo là số lượng mà follower tăng lên mỗi ngày. Và bên cạnh đó là following tăng lên mỗi ngày. Rồi và sau đó là số lượng bài post được post lên mỗi ngày bằng cái tool này. Bằng cái tool này nha các bạn, được chưa? Thì nó thể hiện hết trên cái cái phần phần đo lường ở đây khi mà chúng ta muốn coi tài khoản khác thì chúng ta sẽ coi từng tài khoản đây nó sẽ đo lường cho chúng ta nha các bạn rồi thì bây giờ là mình mới đi vào cái tính năng đầu tiên video này thì khá dài và các bạn để ý thời gian gần đây thì mình đang tập trung vào và mình đang đi vào cái hướng là giúp cho các bạn đi vào những video dài để các bạn ra được kết quả chứ không phải là mình nói ờ, chỉ là giới thiệu không sau đó thì tự các bạn đi tìm hiểu mà mình muốn là mình đã giới thiệu rồi thì mình đi sâu vào vấn đề luôn để cho các bạn hình dung ra được cái cách làm được chưa rồi thì cái cột này ở đây là gì đó, và cái xanh này là gì cái đỏ này là gì được chưa thì mình sẽ giải thích luôn cho các bạn đầu tiên đây cái cột uh, phía bên này là tất cả những cái tài khoản mà mình đã áp nó vào trong cái tool này để nó chạy nó hoạt động cho mình cái phần màu xanh ở đây là mình đã bật nó nó on rồi là mình muốn cho nó tăng muốn follow nó còn những cái này màu đỏ thì nó có hai trường hợp một là mình không muốn nó đi follow người khác nữa bởi vì có thể là nó đang bị chặn follow đi chẳng hạn đó hoặc là đây là tài khoản mới mình muốn đi follow bằng tay cho an toàn hoặc cái số 3 đó là à, cái tài khoản này nó vừa mới bị check boy thì sau đó thì nó an toàn đó, nó, nó sẽ tự, tự động nó tắt cho chúng ta đi cái này thì bây giờ view như bây giờ mình muốn mở đây thì bây giờ mình bật cái tài khoản này sau đó mình bấm vào phần đây thì nó tự động nó on lên cho mình được chưa bấm vào refresh refresh thì nó tự động nó on lên rồi là lúc này nó tự động nó chạy cho các bạn nha ok chưa thì cái tool này nó rất là dễ dễ sử dụng thôi sau đó thì mình sẽ đi vào từng tính năng cho các bạn nhìn thấy nhá đầu tiên ở đây các bạn như các bạn đã nhìn thấy này cái phần đầu tiên đó là về hashtag về phần địa điểm place và phần people thì khi mà chúng ta thêm cái chuỗi hashtag ở đây có nghĩa là bây giờ Sơn đang muốn cái tài khoản này đi follow những người đang sử dụng cái hashtag này và sau đó nó tự động đi follow random nó tự động đi follow random vậy thì place ở đây là gì à, tức là một cái địa điểm nha các bạn à, ví dụ như bây giờ các bạn đang muốn chỉ follow những người ở Hoa Kỳ đi chẳng hạn hay là những cái người mà ở Ấn Độ chẳng hạn chắc chắn là bây giờ mình không muốn ở Ấn Độ rồi à, những người ở Úc đi chẳng hạn đấy thì bây giờ là mình sẽ thêm cái địa điểm nào vào đây à, ví dụ như bây giờ chúng ta gõ vào United States uh, hoặc là Canada đi chẳng hạn để chúng ta lọc những cái nhóm đối tượng là chỉ ở trong khu vực đó thì chúng ta mới đi follow thôi còn nhóm đối tượng khác thì chúng ta không follow được chưa rồi còn people đây là gì people đây tức là chúng ta sẽ muốn follow uh, một cái nhóm đích danh của một cái người nào đó ví dụ nhá nó là sao ví dụ như bây giờ sơn muốn đi follow những người đang follow những cái tài khoản này đi chẳng hạn đang follow cái tài khoản này của sơn đi đó bây giờ sơn tài khoản này mình có một nghìn lượt follow đúng không thì bây giờ là mình sẽ cho uh, nó thêm một cái chức năng nữa đó là nó sẽ đi follow thêm những người mà đang follow cái tài khoản này thì bây giờ được thêm rồi nhá thì bây giờ khi mình thêm tất cả cái dãy này ở đây rồi thì nó sẽ ý như sau nó sẽ đi follow random những người ở trong cái hashtag này và bên cạnh đó nó sẽ đi follow cái tài khoản mà mình vừa mới thêm vào đó là Powerful Insight 101 ở đây nó sẽ tự động random cho chúng ta ok chưa rồi sau đó thì bây giờ mình kéo xuống dưới này đầu tiên đó là phần speed speed tức là tốc độ Đấy, thì bây giờ là uh, phân tích review từng cái auto uh, recommend có nghĩa là nó đã khuyến nghị chúng ta sử dụng cái tính năng là auto nó sẽ tự động nó nhanh hay nó chậm tùy vào tài khoản chúng ta mới hay là cũ nếu như bây giờ tài khoản cũ nó tự động nó tăng nhanh lên tài khoản mới thì nó tự động nó chạy chậm xuống very slow tức là ví dụ bây giờ tài khoản mới đi các bạn nó không muốn sử dụng tính năng auto mà các bạn muốn sử dụng tính năng thực sự an toàn thì chúng ta chọn tính năng là very slow hoặc là slow tùy bạn nha thì cái này các bạn sẽ phải test đối với tài khoản của riêng bạn ok còn nếu như bây giờ tài khoản của bạn bắt đầu đã sử dụng được lâu rồi thì các bạn có thể sử dụng tính năng từ medium trở lên rồi xong fast rồi very fast đối với tài khoản ví dụ lâu đời ấy, thì sơn có thể là chạy tẹt ga luôn mình chơi very fast luôn chẳng vấn đề gì hết các bạn rồi ok chưa thì bây giờ mình á, tài khoản này là mới chẳng hạn thì mình sử dụng là auto sau đó này cái mặc định ở cái chỗ này nó là off nha các bạn có nghĩa là uh, bây giờ nó sẽ cái này là no private profile tức là những cái tài khoản mà tài khoản private á, là có tài khoản cá nhân hóa các bạn nó phải được người ta đồng ý thì nó mới đi follow thì bây giờ là mình nó sẽ không có đi follow những tài khoản này và mình bấm cái này là on ok cho các bạn uh, gender tức là giới tính uh, nam hay nữ hoặc là cả hai bây giờ mình chọn là cả hai luôn uh, còn là, là ở đây là has profile picture có nghĩa là có uh, avatar uh, có một tài có cái hình avatar đây có hình avatar đó thì bây giờ mình cứ chọn này là on mặc định nó là off nha các bạn off có nghĩa là có avatar hay không có avatar thì nó cũng đi follow ở đây là mình on nó sẽ là người thật rồi tiếp theo là blacklist blacklist ở đây có thể là chúng ta sẽ uh, chặn đi một số cái từ mà chúng ta không muốn ví dụ từ khóa nó liên quan về uh, về vũ khí hay là về hack hay là về uh, ờ, 18 cộng chẳng hạn mình không muốn đi follow những người đó thì bây giờ là mình sẽ thêm những từ khóa này vào ở đây thì mình tạm thời mình bỏ trống tiếp theo Ờ, đây là một tính năng nữa này có nghĩa là like cộng follow tức là sau khi nó đi follow một người nào đó rồi thì nó sẽ tự động nó đi like cái bài viết của cái người đó luôn được chưa ví dụ nhá bây giờ nó tự động đi follow cái thằng này rồi đúng không nó tự động đi follow thằng này rồi sau đó nó sẽ, sẽ random nó like một cái bài post bất kỳ nó like một bài post bất kỳ ở trong tài khoản này của nó để sẽ tạo được cái là uh, tạo được cái cái cái cái cái sự thiện cảm với cái tài khoản đó chẳng hạn đấy thì bây giờ ở đây là uh, chúng ta có thể chọn là được like được một hai hay là ba bài gần nhất hoặc là ba bài random nếu như bây giờ chúng ta chọn vào cái phần random like count ở đây thì đây là các bạn nó có thể chọn on để nó sẽ chạy còn nếu như ở đây sơn chọn off thì nó không chạy được chưa tùy các bạn nha được chưa rồi tiếp theo này ở đây nó sẽ lọc ra lọc ra cái đầu tiên là media min amount tức là cái tài khoản này có phải tối thiểu có được bao nhiêu bài post lên rồi đó thì ví dụ như bây giờ là chúng ta sẽ lọc ra những cái tài khoản nào là tài khoản mới tạo và không có làm gì hết thì bây giờ là sơn đặt cái này là ba bài post đi chẳng hạn tức là ông nào phải có ít nhất 3 bài post trên trên cái trang cá nhân của ông rồi thì tôi mới đi follow ông còn không thì thôi được không tôi sẽ bỏ qua còn ở bên tay phải này has post uh, within last xx day tức là uh, trong một khoảng thời gian nhất định ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là trong khoảng 10 ngày gần đây nhất ông phải đăng bài rồi thôi tôi mới đi follow ông còn nếu như mà từ ngày số 10 trở đi mà ông không có đăng bất kỳ một bài nào hết thì tôi không có follow bài của ông được chưa thì cái này nó ý là như vậy nhá rồi tiếp theo này follower min amount follower tức là cái người theo dõi này cái người theo dõi thì bây giờ là tối thiểu ông phải có 50 người theo dõi thì tôi mới follow ông chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình bật này là 50 còn nó follower max amount tức là ví dụ như bây giờ mình chặn này là 2.000 chẳng hạn thì bây giờ này nếu như ông có trên 2.000 lượt follower thì tôi sẽ không follow ông rồi ok nhé dễ hiểu chưa rồi following following following ở đây đây là những cái người mà chúng ta đang theo dõi Đấy, hay là còn gọi là những cái người mà cái đối thủ anh à, cái người mà chúng ta muốn đi follow á họ đang theo dõi view nhá mình sẽ là muốn là cái người này phải là đang đi theo dõi 50 người khác và họ sẽ uh, chỉ đi theo dõi giới hạn là 2.000 người thôi trên 2.000 người tôi không chơi được chưa rồi tiếp theo này ở đây là cái sự chính xác đó, nó, bấm vào đây thì nó sẽ ra là 25% 50% 75% hay 100% 100% tức là đúng tuyệt đối luôn đúng tuyệt đối còn nếu như bây giờ mình chọn là 50% thì nó là cái tỷ lệ cái khả năng nó đúng nó chỉ là một phần ở đó tương đối thôi đó, có nghĩa là mình lọc ở những cái đoạn này này lọc ở đoạn này này thì nó rất là tương đối thôi chứ nó không phải là tuyệt đối thì nếu như bây giờ mình để tuyệt đối rồi thì thì thì ờ, nó ví dụ như bây giờ mình để một cái một cái mảng rất là rộng đi thì không sao nhưng nếu như bây giờ mình đưa ra những cái tiêu chí phía trên này nó ít quá thì chắc chắn rằng nó sẽ hết cái người mà chúng ta follow được chưa rồi thì bây giờ mình sẽ để là 50 phần trăm ờ, cái này rất quan trọng nha các bạn đó là nó sẽ nghỉ vào cái khung giờ nào nó giống như một con người vậy đó các bạn chắc chắn là con người người ta không thể nào mà cứ đi follow 24 trên 24 tiếng được đúng không các bạn đó, mà sẽ phải có một cái thời gian nghỉ giữa chừng thì đây là mình sẽ lựa chọn là nó sẽ đi nghỉ vào thời gian là khoảng 23 giờ 30 cho đến 7 giờ sáng thì sau đó từ 7 giờ sáng trở đi nó mới hoạt động tiếp và đến khi 23 giờ 30 đây thì nó sẽ nghỉ cái khung giờ đó nó nghỉ nó đi ngủ nó không có làm bất kỳ việc gì hết thì các bạn cần phải có cái yếu tố này chứ nếu như bây giờ bạn cho nó để chạy ngày đêm rồi thì chắc chắn tài khoản bạn bị chặn tính năng là chuyện rất bình thường nhá được chưa rồi thế bây giờ giả sử đi bạn làm những cái gì mà Xuân đang hướng dẫn mà giả sử nó bị chặn tính năng thì nó có rất là n cái yếu tố thì bây giờ mình không có nói yếu tố ở đây đó thì nếu như giả sử nó bị chặn bạn hãy thử tính cách khác Ờ, thử đi follow bằng máy tính thử đi follow bằng ờ, điện thoại di động sau đó tài khoản mà các bạn mà nó đã được tạo lâu rồi đó thì các bạn đi follow thoải mái nó không vấn đề gì hết ok chưa các bạn nó chỉ là vấn đề là tài khoản mới thôi rồi đó thì đầu tiên mình đã review cho các bạn là tính năng auto follow khá là mất thời gian đúng không nào nhưng ở đây là mình muốn hướng dẫn chi tiết từng chút một từng bước một step by step để các bạn có thể là coi và làm được được chưa rồi các bạn đồng ý nhớ ủng hộ mình một like nhá ủng hộ một like bấm một nút đăng ký subscribe kênh YouTube ở phía bên dưới này này đó đừng quên bấm vào hình quả chuông và đây là mình nói thêm với các bạn này bây giờ nhé các bạn ờ, thường hay hỏi mình những câu hỏi mà đa phần là những cái câu hỏi của bạn á, thì mình đã giải đáp hết tất cả trên kênh YouTube của mình có sẵn rồi thì bây giờ đầu tiên này các bạn search cái từ khóa là Sơn PS rồi sau đó các bạn ờ, bấm một phần là video đây thì trong cái phần này nó có rất là nhiều những video rồi đó và rất là nhiều những cái câu giải đáp mà chắc chắn rằng bạn sẽ gặp vấn đề thì làm ơn hãy giúp Sơn coi lại những cái video trước đi đó thì đầu tiên bạn sẽ vững được về kiến thức ờ, bạn sẽ không gặp cái lỗi sai cái thứ hai là bạn uh, sẽ có cái câu trả lời ngay trong cái video rồi được chưa rồi hoặc là các bạn bấm một phần ở danh sách phát đây này những cái video bài học Sơn đều đưa nó trên danh sách phát và mình ờ, đưa nó thành những cái album để các bạn có thể dễ tìm hiểu dễ coi nó dễ hơn được chưa đó thì mình đã làm rất là khoa học rồi đó nhá hoặc bên cạnh đó thì bạn có thể tham gia một cái nhóm này này trở thành chiến binh affiliate marketer đó, thì sơn có để lại cái đường link phía bên dưới video này các bạn có thể tìm ở phía bên dưới nhé thì các bạn tham gia vào trong group này thì một là các bạn sẽ được giao lưu với rất là nhiều anh em học viên ở trong này đó thì ở đây là cái group cộng đồng miễn phí không phải group trả phí nha group trả phí là group khác được chưa group này là group miễn phí các bạn có thể tham gia vào được giao lưu được học hỏi được um, lâu lâu sơn cử thông tin mới ở trong này đó để các bạn có thể cập nhật hoặc là lâu mình sẽ gửi cái phần quà tặng ở đây hoặc là những cái update mới ở đây thì mình sẽ gửi vào trong nhóm trước nhá ok rồi các bạn cầm bấm vào tham gia để sau đó sơn sẽ duyệt cho các bạn tham gia vào nhá thì đó thì mình đã nói sơ qua một chút để các bạn có thể hình dung được tiếp theo này tính năng auto follow unfollow thì không cần phải nói rồi sau đó là tính năng auto like auto like thì cơ bản nó cũng sẽ giống như là uh, auto follow nó giống nhau được chưa nhưng ở đây là mình chỉ cho các bạn một cái mẹo là các bạn không phải thêm từng cái hashtag giống như trước đây nữa ờ, nó sẽ lưu hết ở đây rồi nó lưu hết đây rồi thì ví dụ như bây giờ mình thêm một cái bộ này vào đi thì mình chỉ cần bấm vào import thôi này nó sẽ tự động thêm cho chúng ta được chưa các bạn đó các bạn nhớ là vừa nãy các bạn nó phải bấm vào sale nha thì nó mới lưu lại cho chúng ta nha các bạn sau đó là nó sẽ tự động nó chạy cho mình rồi thì nó cũng tương tự như phần auto follow thôi nhưng nó đơn giản hơn rất là nhiều nó sẽ có ba cái một là hashtag hai là địa điểm và ba là mình muốn uh, like bài viết cụ thể của một cái trang nào đấy rồi tốc độ đây là um, tự động uh, cực kỳ chậm chậm uh, bình thường nhanh và cực kỳ nhanh đó sau đó thì cái phần này là phần nó nghỉ uh, ban đêm hay người gọi là sleeping night đó, thì sau đó chúng ta lựa chọn và chúng ta xếp lại nha các bạn save lại để nó lưu lại nha các bạn rồi ok thì cái phần này nó auto like thì nó đơn giản hơn từ phần auto follow rồi tiếp theo này đó là auto comment thì auto comment đây thì tạm thời ờ, mình ờ, chưa sử dụng cái tính năng này đó, bởi vì ờ, mình muốn là trải nghiệm hết tất cả những cái tính năng kia đi cho nó thực sự tốt đi thì chắc là mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video review sau nhé để các bạn có thể là sử dụng thêm một cái tính năng là auto comment và có một tính năng nữa ở đây này đó là auto lên lịch để đăng bài đó, auto lên lịch đăng bài đối với những bài post mà bạn muốn đăng lên chủ động tiếp theo này đó là auto DM thì ở đây là mình tạm thời mình cũng chưa sử dụng luôn nhưng mình nói mà các bạn đây là hai vũ khí bí mật luôn để các bạn có thể dễ dực ra sale nhất cực kỳ dễ ra sale nếu như các bạn sử dụng tối đa hết hai cái tính năng này thì ờ, mình nói với các bạn là ngay cả khi tài khoản bạn là mới hoàn toàn tài khoản các bạn 200 follow 500 follow các bạn vẫn có ra sale được bình thường nhá đó bạn đã nghiên cứu được hai tính năng này đi rồi mình sẽ qua cái tính năng cuối này đó là auto report, auto report đây thì nó dễ đơn giản lắm dễ sử dụng lắm ví dụ như bây giờ là mình sẽ lựa chọn ra những cái tài khoản mẫu có sẵn rồi và những cái tài khoản này là những cái tài khoản rất là hot đăng bài rất là hay đó thì bây giờ thay vì mình phải lên trên cái tài khoản đối thủ sau đó thì mình up, ờ, copy bài của họ về sau đó mình đăng ngược lại lên thì cái này mình không cần mình chỉ cần thêm vào khoảng 5 ờ, kênh hoặc 10 kênh mà đăng bài chất được chưa thì sau đó thì mình ờ, thêm một cái phần people đây này thêm phần people đây sau đó nó tự động nó đi đăng bài lên cho mình thì đây là cái tài khoản nhá này đây là những cái bài post nó tự động nó gấp lên là cho mình này các bạn thấy tương tác tốt không đây tài khoản này là khoảng uh, um, 1.000 lượt follow và đây nó tự động nó đi post post bài mà mặc dù những tài khoản này là mình nghỉ chơi với nó cũng khá là lâu rồi sau đó thì bây giờ uh, mình đang lấy cái tài khoản này ra để mình review cho anh em học viên nên uh, mình lấy cái tài khoản này ra để mình làm đó thì nó tự động nó cứ post lên cho mình thôi đó ở đây này mình thêm cho các bạn nhé mình chỉ cho cái này cho các bạn nhé tức là cái phần này phía bên dưới này là sao nó sẽ thêm một vài những cái từ khóa nữa vào nó thêm một vài những cái từ khóa nó vào ở đây tự nhiên nó dịch có tiếng Việt các bạn ơi sorry nha các bạn nhé bây giờ mình sẽ dịch các bạn tiếng Anh nhé <clears throat> dịch ra bằng tiếng Anh lại nhé tự nhiên nó dịch ra tiếng Việt đây nó sai một cái cái này mình có cho đồng đội của mình nó làm nên nó nhiều khi các bạn nó làm các bạn nó tự nhiên các bạn nó dịch qua tiếng tiếng Việt mà các bạn không biết đó mặc định của nó mặc định của nó sẽ là cái này thôi nó chỉ có mỗi một cái caption này thôi Đó, ờ, nhưng mình thêm cái đoạn này vào ví dụ là follow follow me này follow me này follow me sau đó mình thêm cái từ a cộng này vào thêm từ a cộng này vào rồi sau đó là mình ờ, nói người ta là say yes Ui, cái này là dịch ra sai bét nhà rồi thì bây giờ mình lấy ra một cái đúng luôn các bạn lưu ý là tất cả những cái từ này các bạn hãy lưu lại hết để sau này các bạn có thể lấy ra bất kỳ lúc nào rồi thay yes if you believe in yourself uh, rob um, ờ, team or double tap if uh, you agree đó sau đó mới tới các caption nên khi mà các bạn nó thao tác ở trên máy tính thì các bạn thấy cái caption này đầu tiên đúng không nào các bạn sẽ thấy cái caption này đầu tiên nhưng mà mình sẽ thêm cái đoạn này vào để mình kêu gọi người ta follow mình trước đã sau đó là bấm vào bấm yes nếu như họ đồng ý à, sau đó thì ờ, bấm vào like bài post này của mình sau đó mới tới là cái phần caption thì uh, caption đây là bạn có thể hiểu nghĩa đây này organic caption tức là cái cái cái cái người mà ờ, chúng ta report bài của họ đó thì họ đăng cái bài gì nội dung ra làm sao thì chúng ta copy y chang như của họ đó nhưng trước khi mà tới cái phần copy y chang của họ thì nó phải trải qua cái này trước đã bạn hình dung được chưa cái này rất là đơn giản nhá sau đó thì ví dụ bây giờ mình muốn cái tài khoản của mình an toàn và nó được sống bền đi thì mình phải thêm cái đoạn này vào này ví dụ là clear by hai chấm à, sau đó là tới cái phần đó là mình có thêm một cái phần này username vào username đây là mình phải hiểu đó là media owner username tức là cái nội dung đó là của thuộc quyền sở hữu của cái tài khoản này thì nó sẽ ví dụ nhá nó sẽ report cái bài viết của cái ông Paul Full Insight này ví dụ thay vì bình thường các bạn đã phải là uh, đi um, viết là tôi đã copy bài viết của ông này đi thì khi các bạn viết là clear by sau đó là username có hai chữ ngoặc kép này này thì nó sẽ tự động nó ghi cái tên của cái người mà chúng ta đã đi report lại vào được chưa sau đó các bạn bấm vào save ở đây giới thiệu các bạn thêm một tí này cái phần tốc độ thì chúng ta hiểu rồi này phần remove after tức là cái bài viết này sẽ được xóa đi sau bao nhiêu thời gian 15 phút 30 phút 1 tiếng 2 tiếng 6 ngày 7 ngày đó ok các bạn đã nắm rõ chưa nào rồi cái video này mình đã review rất là dài để các bạn tới điểm hiện tại là 30 phút rồi ờ, nên nó ờ, thực sự mình rất là tâm huyết và mình đã ờ, hướng dẫn và mình chia sẻ tận tình cho các bạn rồi đó nên các bạn đã thấy nó tuyệt vời thì đừng quên bấm một nút like và hãy chia sẻ video này chia sẻ video này lên Facebook ờ, hoặc là hãy giới thiệu cho những người khác để có thể là họ cùng vào tham dự học cái chung cái chương trình này cùng với chúng ta nhé các bạn rồi ok phần auto report ở đây rồi các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể lên nhóm để các bạn có thể đặt câu hỏi thêm nha các bạn tiếp theo là cái tính năng auto report uh, auto report thì nó cũng khá là hay rồi ở đây thì mình có đang để cái chức năng đó là nó tự động và mình cũng là cho nó ngủ vào thời gian là 23 giờ 30 cho tới 7 giờ sáng mình sell vào đó thì khi mà các bạn bấm vào phần là active lock ở đây này thì các bạn sẽ nhìn thấy này nó sẽ nó sẽ tự động nó đi xem cái uh, story của người khác cái nào nó báo lỗi á, thì nó rất thông minh nhá khi nào mà nó đang bị lỗi đi ờ, hoặc là nó bị chặn tính năng đi thì nó sẽ tự động nó nghỉ cho chúng ta khoảng 4 tiếng sau đó nó mới đi nó follow tiếp hoặc đi like bài post tiếp hoặc là đi coi story tiếp chứ không phải là tự nhiên nó nó cứ đi like đùng đùng đùng đùng đùng đùng ngay cả khi bị chặn đâu nha các bạn đó nó rất là thông minh thì ví dụ như bây giờ thời gian mình đang quay là thời gian ban đêm nên nó đang ngủ nó đang ngủ đây thì khoảng 3 tiếng nữa nó mới chạy tiếp đó thì khi mà sử dụng cái tính năng này thì cũng đơn giản các bạn bấm phần setting sau đó là mình chỉ cần bật này lên thôi là xe nó lại thôi là xong ok rồi uh, tiếp theo là những cái phần ở phía bên dưới thì không quá quan trọng lắm thì các bạn tự động các bạn uh, uh, tìm hiểu nó thêm có một phần chú ý ở cuối cái video này đó là lâu lâu các bạn nó vào các bạn bật hết tất cả những cái tag lên thì các bạn thấy cái tài khoản nào á, mà nó bị đóng đi chẳng hạn tức là có thể là nó sẽ checkpoint do bạn nó thoát ra thoát vô quá nhiều hoặc là do các bạn sử dụng trên nhiều thiết bị cùng một lúc thì nó sẽ checkpoint nó yêu cầu các bạn cần phải nhập số điện thoại vào để nó xác minh xem rằng có chính phải là bạn đã đăng nhập cái đó hay không thôi được chưa còn nếu mà nói bạn nuôi một cách an toàn thì, sẽ không bao giờ bị chết tài khoản được chưa rồi trường hợp bị chết tài khoản là quá hy hữu thì nếu như bây giờ các bạn bị chết tài khoản đi thì sau này mình sẽ làm một cái video nữa đó là làm thế nào để các bạn có thể gửi kháng nghị để các bạn có thể cứu cái tài khoản nó về ngay cả khi nó đã bị ờ, Instagram nó bảo là cái tài khoản này bị khóa vĩnh viễn đi chẳng hạn thì vẫn có cách để lấy nó về nha các bạn ok rồi thì các bạn thấy cái video này có giá trị có ý nghĩa đừng quên bấm một nút like video và đăng ký kênh youtube Sơn PS nha nhớ bấm vào nút hình quả chuông đây nha các bạn để các bạn có thể được nhận những video mới nhất trong thời gian tới à, và hãy ủng hộ Sơn PS để Sơn nhanh chóng lên được uh, ờ, 100.000 lượt follow và nhận được nút bạc nha các bạn à, hãy giúp Sơn nhận được nút bạc các bạn hãy giúp Sơn chia sẻ cái này hãy giúp Sơn chia sẻ cho nhiều người bạn của bạn để họ biết tới kênh YouTube của Sơn PS nha thì trong thời gian tới Sơn sẽ chia sẻ rất là nhiều về kiếm tiền online kiếm tiền trên mạng kiếm tiền tại nhà hay là kiếm tiền trên YouTube thêm nữa để ủng hộ ờ, để để, để phục vụ các bạn nha đó và cũng các bạn cũng có thể follow trên Facebook cá nhân của Sơn là Nguyễn Tùng Sơn ở đây rồi uh, video này nói quá dài rồi Ui, rất là mệt rất là khát nước rồi nhưng ở đây là mình rất là khao khát cái việc là mình giúp cho các bạn làm được kết quả nên nếu như bây giờ các bạn ra được sale đừng quên hãy đăng vào trong nhóm khoe cho mọi người và để cho mọi người có cái tinh thần có động lực để các bạn không đó thì chắc chắn rằng Ờ, các bạn làm đúng đủ đều thì các bạn sẽ ra được kết quả và thành quả thôi đó, và Sơn sẽ chúc cho các bạn nhanh chóng ra được những kết quả như mà mình mong muốn đó, và thành công rực rỡ và luôn luôn có sale nha các bạn Ok và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo bye bye